Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. used to you. mine. We're gonna teach you some fun facts about salmon. Let me introduce to you a